ra để mẹ nói chuyện cái nha Hello xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn Sáng nay à, hai mẹ con Chi Chi đi học luôn cô chú ơi Chi Chi bây giờ sẽ đưa Chi Chi đi à, đi đến trường mẫu giáo Xong rồi à, Tony sẽ chở Kim đi um, đi học Học tiếng Anh các bạn Hôm nay là à, học tiếng Anh bên này thì nhập học từ đầu tháng 10 cho đến à, tháng 6 năm sau Cũng giống như là một cái năm học của các bạn nhỏ như vậy đó Kim đã đăng ký học tiếng Anh từ đầu năm rồi à, và đầu năm thì ờ, ở trường người ta gọi đến để người ta làm một cái bài kiểm tra đó các bạn xem cái trình độ của mình đến đâu để người ờ, người ta sắp lớp cho mình và phải đợi cho đến đầu tháng 10 thì mới có lớp một năm là mở lớp một lần giống như năm học một năm học bình thường của các bạn sinh viên vậy đó cho nên là mình phải đợi đến cái ngày nhập học tụ trường của mọi người thì mình mới cùng đi học luôn các bạn cho nên là À, cũng đợi cũng hơi lâu tại vì à, mình à, tìm trường từ năm ngoái lần xong rồi tới đầu năm nay thì người ta mới gọi đến làm kiểm tra rồi phải đợi cho đến tháng 10 nữa đầu tháng 10 thì mình mới được gọi lên tin lớp để làm giấy tờ hồ sơ nhập học và học hôm bữa giờ cũng được một tháng hơn rồi đó cô chú Nè dạ, chị xin chào cô ông bà cô chú ơi. Dạ, chào ông bà cô chú. Lớn lên con theo ông ba con chú <laughs> Rồi bây giờ chị đi đâu đây? Chị nói ông bà sáng nay chị đi đâu đây? Chị đi đâu? Đi đâu? Đi học Đi học giỏi đó ta <laughs> Đúng rồi chị đi học ngoan nha Xong rồi mẹ cũng đi học luôn Đi học Đi học mình go school à, Đi học Nha yeah. Rồi chị đi học rồi mẹ cũng đi học luôn Rồi chiều mẹ đón con ha chị hôm nay đi học giỏi ngoan nha con nha phải vui vẻ nha happy nha chị đi học phải ờ, chơi với bạn à con muốn vẽ hình cho mẹ hả ờ vẽ vẽ hình xong rồi chiều vẽ tranh xong rồi chiều đem về cho mẹ nha Vẽ hình cho ba không? À, à chi đó là nó vẽ hai cái bức tranh cho mẹ với ba luôn. À hay là chi vẽ một cái bức tranh mà có hình ba với mẹ với chi chi luôn nữa vâng, ha ok ba nói anh ba nói à ba nói là vậy ông nội bà nội Chi đi học rồi đó các bạn thì uh, Chi đi học từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều nhưng mà trong cái khung giờ đó đó mình muốn đưa đi lúc nào cũng được mình đón về lúc nào cũng được các bạn cho nên là thời gian cũng rất là linh động luôn còn uh, mình á, thì à, Kim á, thì Kim đi học từ 9 giờ rưỡi sáng cho đến uh, 12 giờ trưa <clears throat> là 3 tiếng rưỡi đó các bạn khi mình mới qua thì mình không có biết là ở bên đây có dạy tiếng Anh các bạn kiểu như là có dạy tiếng Anh cho người nhập cư á các bạn mà qua Anh á, thì hãy liên hệ với những cái trường cao đẳng địa phương những cái trường mà giống như là local college các bạn thì uh, mình uh, liên hệ ở đó để xem khi nào mà người ta có lớp học tiếng Anh á thì uh, người ta sẽ gọi cho mình đến học ở nhiều nước ở châu Âu á, thì mình thấy uh, khi mà các bạn sống ở đó thì uh, uh, học cái ngôn ngữ của cái nước đó được miễn phí giống như là ở Pháp thì mình nghe là học vừa được học miễn phí mà vừa được à, nhà nước hỗ trợ một tháng bao nhiêu tiền đó các bạn nhưng mà ở Anh á, thì à, những cái trường à, dạy cao những cái trường cao đẳng á, người ta dạy tiếng Anh cũng miễn phí cho người nhập cư nhưng mà đối với người châu Âu và người dân ở Ukraine còn à, người châu Á hoặc là Việt Nam của mình mà kết hôn với người Anh luôn sống tại Anh phải từ 3 năm trở lên thì mới được miễn phí các bạn còn như mình thì à, ở đây à, gần 2 năm cho nên là phải à, đóng tiền học phí tiền học phí một năm á, là 750 bảng Anh các bạn và ngoài ra thì ở trường sẽ cung cấp tập sách vở viết gì cho các bạn hết mọi người đi học chỉ không có cần đem theo cái gì hết đến đó trường sẽ cấp và trường sẽ có nhiều, nhiều trường hợp thì trường cấp cái vé xe buýt cho mình đó vé xe buýt để mình đi đi học và được ăn sáng miễn phí tại trường nữa các bạn đây là tới trường của mình rồi nè ở trường ngoài học tiếng Anh á, thì ở đây còn dạy rất là nhiều nghề cho mọi người nữa ví dụ như người ta cũng có dạy cho mình làm neo trang điểm hoặc là dạy à, thiết kế thời trang hay là dạy uh, những cái lớp mà cho mình uh, học để ra làm y tá hoặc là điều dưỡng đó các bạn và làm ở trong mấy cái viện dưỡng lão Ờ, hay là đi làm ở trong ờ, những cái ờ, nhà trẻ nè trường mẫu giáo rồi uh, hoặc là học photoshop uh, có rất là nhiều cái lớp cho mình lựa chọn đó mọi người nhưng mà uh, những cái lớp đó thì sẽ trả sẽ trả học phí nha các bạn ừ, có nhiều cái lớp thì người ta sẽ cho mình uh, uh, vay uh, vay tiền trả góp á có nhiều lớp thì mình phải đóng uh, mình tự đóng tiền mình không được vay Bây giờ mới có 9 ờ, giờ sáng thôi các bạn Thì ờ, mình 9 giờ rưỡi mới học Nhưng mà mình đến đây lúc 9 giờ sáng Mình đi sớm tới 30 phút là mọi người Tại vì sẵn đưa Chi Chi đi đó là mình đi luôn Cho nên là ngồi đây đợi Ở đây cũng có Ở đây rất là đông sinh viên trường Cũng rất là lớn các bạn à, Bây giờ còn 10 phút nữa là vô lớp Nhưng mà chưa có ai đến hết đó các bạn mình thấy ở trong ờ, phòng học thì cô giáo đã đến rồi cô mình đã thì thường đến rất là sớm nhưng mà cô đang ăn sáng cho nên là mình không có vô mình để cho cô ờ, có không gian riêng tư để ăn sáng đang đợi các bạn khác đến mọi người thường là cũng có nhiều người đi trễ nữa ở lớp mình thì có 15 người à, kể cả mình luôn là 15 sinh viên từ ở um, khắp các nước khác nhau luôn mọi người ở nhiều quốc gia khác nhau trong một cái lớp mà có nhiều quốc gia khác nhau thì học cũng vui lắm các bạn ở dưới kia mình thấy ờ, người ta có dạy cắm hoa nữa kìa 11 giờ sẽ nghỉ giải lao à, ờ, 5 phút mọi người mọi người có thể đi à, vệ sinh hoặc là ăn uống à, nước một chút xíu gì đó xong rồi sẽ vô học tiếp học xong rồi các bạn bây giờ đi về Tony sẽ đi đón Hello Tony <laughs> Okay mate Yeah, oh my god Mate, put the phone down and get in the car If the wind is too strong What are you doing? You okay? Yeah, good I thought I'd leave early because I thought if I leave at 12.15 I'm not going to get here till 12.30 Đi học được chồng đưa đón giống như uh, uh, Có cảm giác giống như được ba đưa đón <laughs> tuần này Tony làm ở nhà cho nên là Tony đưa đón được các bạn chứ tuần sau là Tony đi công tác rồi là mình phải tự đi uh, taxi hoặc là xe buýt gì đó Tony the taxi yeah. Dạ. Tony the dep the dep the dep ông xa đếp đếp ống sợ tuần sau là sáng ra là phải uh, một là đi taxi tới trường học với chi chi xong rồi đi taxi tới đây rồi buổi trưa mình sẽ đón xe buýt về taxi for mẹ ơi and taxi for em bé yeah. Dạ. baba the taxi hai cha con đang tâm sự mỏng kìa cô chú tối nay thì mình để cho hai cha con có không gian riêng tư tâm à, sự trò chuyện mọi con. người đọc truyện xong chưa đọc truyện xong chưa đọc rồi nè mình à. thấy ba giật cái đây nè ngủ bedtime, honey. Come on, babe. Sleep time now. Let me take you to bed. Come on. Come on, pumpkin. Rồi, ba ba cõng đi. Take you on, take you on Pippi back. Pippi back. Giờ tới giờ đi ngủ rồi cô chú ơi. Hôm nay chị đi học cho nên là mệt nè, đi về ngủ sớm. Ngày nào mà chị đi học vậy là chị ngủ sớm. Ngày mai lại đi học nữa.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 cửa cho chị ha sleep na gong